giới thiệu với anh em về tất cả các dụng cụ về ôn bài lá. đây là mình máy bài mình đang phân phối này từ cao cấp cho đến tầm trung thì đầu tiên là một cái mẫu đánh bài của Samsung ở CVK 360 ngụy trang à, trên một mẫu Samsung ấy. bên cạnh cái mẫu ngụy trang à, Samsung thì mình còn à, iPhone ngụy trang vào chiếc iPhone 8 Plus Đấy. và anh em nào dùng iPhone X thì bên mình cũng có để cho anh em chơi iPhone X đây. đây là giống 100 trăm luôn nhá anh em nhá hoặc là iPhone X Max ngoài ra còn mẫu đánh bài à, giá rẻ khác nhưng mà do cái bàn nó hơi hẹp mình không thể trưng bày hết ở đây được thì à, anh em có nhu cầu mua hàng thì alo trực tiếp đến cái số điện thoại của nhà mình 094974 000 bên cạnh những cái mẫu đánh bánh bài khi anh em chơi mà anh em không đặt à, ra trước mặt như kia thì anh em có thể mua những cái phụ kiện kết nối để anh em kết nối vào trong chiếc bánh bài như vòng tay phong thủy này hoặc là những chiếc điện thoại Nokia hay nào vòng tay và đồng hồ quét vạch này hay là hộp quẹt quét vạch đấy và cái móc chìa khóa quét vạch như này đấy thì trong quá trình anh em chơi đó thì anh em sẽ sử dụng cái tai nghe siêu nhỏ này anh em đeo vào trong tai máy nó sẽ trả kết quả vào trong tai thì đây là cái tai nghe siêu nhỏ này đấy anh em đeo đây thì bây giờ mình sẽ đánh cho anh em thử một vài ván bài anh em thấy độ hiệu quả và chuẩn xác của chiếc máy bài hiện giờ thì mình đang phân phối chiếc máy đánh bài này có chưa được tất cả các môn bài ở Việt Nam như ba cây này liêng sâm phẩm chắn thì trong miền Nam chơi bài cào bi sám biên độ rồi nó ná và biểu thì đây là mình đánh đang đánh môn bài cào này máy báo 3 chắc chắn là tụ số 3 sẽ lớn nhất đấy chuẩn xong trăm trăm luôn thì ờ, trong quá trình anh em chơi á anh em có thể tăng giảm số người chơi ở ờ, cái nút tăng giảm lượng Đấy, 5 người chơi này đặt là báo cắt là báo đấy cắt đi là báo này đấy rất nhanh luôn năm người chơi Đây, anh em nhìn này bốn này máy báo bốn là chín chín nút này đấy thì anh em có thể chuyển môn giá như anh em chơi uh, đang chơi bài cào mà thích có thích sang sang môn biên độ thì em chuyển trong vòng 20 giây thôi là em chuyển sang môn biên độ luôn chiếc máy đánh bài này thì ờ, có thể ờ, sử dụng là nghe gọi nhắn tin Zalo Facebook là bình thường đấy đây mình sẽ đánh cho anh em một cái môn là môn binh Ấn Độ nhá máy báo hai nhà số 2 sẽ là nhà lớn nhất khoảng định luôn anh em này nhìn này 99 nữa này Đấy, em nhìn thấy không 99 thì cái máy bài này coi chưa được cả binh gò hóng đá mà biểu xin rách xì tố đấy máy bắc thì chơi được ba cây liêng sản phẩm thì bên cạnh cái máy bài này thì mình còn phân phối thêm tất cả những cái dụng cụ liên quan đến môn bài lá như ví đổi bài áo đổi bài kính áp tròng nhìn xuyên bài thì đây đằng sau là cái ờ, kính áp tròng nhìn xuyên bài nhập khẩu từ mỹ thì anh em có nhu cầu mua hàng thì cứ alo trực tiếp nha cửa hàng mình nhà mình thì nằm ở bến xe miền đông sài gòn ở bến xe miền đông hà nội đây cái kính áp tròng này nhìn nó tím tím lên nhưng anh em đeo vào mắt thì mình đảm bảo luôn là không thể nhìn thấy nhá người đối diện chơi khi anh em đeo kính là nhìn như chơi bài ngỏ thì ngoài cái bộ môn bài lá thì bên mình còn phân phối thêm tất cả những cái dụng cụ về bộ môn khác như bầu cua tài xỉu sóc đĩa đấy hack game trên điện thoại di động rồi cảm ơn anh em xem video thì anh em này mua hàng anh em lưu cho mình này đến những cơ, cơ sở uy tín lớn có nhiều đồ để trong quá trình anh em sử dụng mà có hỏng hóc gì là anh em sẽ được bảo hành luôn có đồ thay thế luôn